Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 8 đến 13 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết ạ, thì tuần qua à, diễn biến cậu vàng đi đúng theo như nhận định của chúng ta. Đầu tuần cậu vàng tăng lên. Chúng ta dự kiến là cậu vàng sẽ quanh vùng giá là 922 cộng trừ 5 giá thì thực tế thì cậu vàng lên đến vùng giá 917 và nhanh chóng đảo chiều đi xuống. Cậu vàng cũng vượt cả kỳ vọng chúng ta là điều chỉnh về vùng giá 186x. Thực tế Cầu vàng điều chỉnh sâu nhất là 1856 trước khi quay lên đóng cửa vùng giá 1893. Có thể nói uh, đỉnh ngắn hạn thì cầu vàng đã có đỉnh ngắn hạn rồi. Tuần sau nhiều khả năng cầu vàng sẽ phá cái chen uh, ờ, sideways up uh, ờ, đã đi từ tháng uh, 4 đến giờ để bước vào một nhịp điều chỉnh mạnh. Trước khi đi vào phân tích uh, chi tiết kỹ thuật uh, của cậu vàng xu hướng tuần tới thì tôi sẽ điểm qua cái thông tin tuần tới nhé tuần trước thì thông tin quan trọng nhất của chúng ta là bảng lương phi nông nghiệp đây chúng ta biết là thông tin ADP 5 farm của chúng ta thông tin ờ, ờ, PMI IFN thì ờ, tốt hơn dự kiến 64 so với dự kiến là 63 thông tin số người bảng lương phi nông nghiệp được khảo, ờ, được khảo sát bởi tạp chí ADP thì là cho ra kết quả là gần 1 triệu việc làm được tạo mới cao hơn rất nhiều so với 645 ờ, nghìn việc làm dự kiến à, tỷ lệ thất nghiệp số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì là 385.000 đơn à, thấp hơn rất nhiều so với bước 400.000 đặc biệt là bảng lương phi nông nghiệp cuối tuần thì bảng lương phi nông nghiệp thì là 559.000 việc làm thấp hơn một chút so với mức 645.000 việc làm nhưng cao hơn kỳ trước 278.000 rất là nhiều. Đặc biệt là cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm sâu từ mức 6,1% tháng trước xuống 5,8%. Có thể nói là những thông tin tuần qua của Mỹ thì nhìn chung là những thông tin kinh tế là những thông tin kinh tế tốt. Cầu vàng thì ngoài ảnh hưởng bởi thông tin kinh tế thì ảnh hưởng bởi cả chỉ số ờ, biến động của đô la index. Tuần qua chỉ đều số đô la index uh, biến động là đỉnh ngang sideways và đã tiếp tục là một tuần uh, là một tuần đi xuống của chỉ số đô la index DXY đi ngang tôi xin lỗi daily là đi xuống phiên cuối tuần đây là một chỉ tuần đi ngang tăng nhẹ thôi mở cửa tuần ở 90 đóng cửa ở 90.13 Đấy. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số DXY hiện nay là đang có 3 tuần liên tiếp với chân dưới à, co chân rất mạnh điều này chứng tỏ cái lực mua rất mạnh mỗi khi DI tiệm cận vùng giá dưới 90 điều này hàm ý là DI sẽ có xuống phục hồi trong những tuần tới <clears throat> tuần tới thì về thông tin cơ bản của chúng ta ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào quan trọng ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin quan trọng ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin về dầu thô và có thông tin về cái ờ, lãi suất bon 10 năm cái lãi suất bon 10 năm này nó cũng khá là quan trọng bởi vì nó đang ở ngưỡng rất là quan trọng ngưỡng 1.7 1.68 đấy breakout đây thì nó sẽ gây áp lực lên thị trường tài chính ngày thứ năm thì là thông tin quan trọng nhất tuần sẽ là thông tin CPI và co CPI à, ờ, như chúng ta biết ạ thì thông tin CPI tháng trước của Mỹ tăng rất mạnh 0,8 và co CPI tăng 0,9 đẩy lạm phát của Mỹ theo năm so với cùng kỳ năm trước là 4,2% và 32,9% kỳ này nếu theo dự kiến thì Mỹ sẽ tăng là 0,4 mối loại CPI và co CPI như vậy sẽ đẩy lạm phát của Mỹ lên 4,6 và co CPI đẩy lên 3,3 đây là một mức lạm phát rất cao và có thể nó đặc biệt là nếu thực tế mà nó còn cao hơn cái mức dự kiến này ạ thì có thể nó sẽ gây ra những cái sự tranh cãi của cuộc họp Fed diễn ra vào giữa tuần sau vào ngày 16 17 về cái chính sách tiền tệ có thắt chặt hay không hay là có thay đổi gì không. Ngày thứ sáu chúng ta không có tin. Như vậy tuần tới thì tâm điểm chúng ta sẽ là ngày thứ năm thôi. À, ngày thứ năm là ngày thông tin quan trọng nhất. Do vậy, đầu tuần và cuối tuần vàng sẽ biến động theo kỹ thuật. Đó là về thông tin cơ bản à, còn đối với chỉ số DXY thì như tôi nói rồi à, 3 tuần liên tiếp với cái lực mua rất mạnh đẩy cái mỗi khi DXY xuống dưới 90 lại bị đẩy rút chân lên do vậy tôi tin tưởng tuần sau sẽ là một tuần tăng giá của chỉ số DXY đầu tuần có thể giảm nhưng tuần sau sẽ một tuần tăng xét chỉ số DXY ngắn hạn thì chúng ta nhìn trên chart H4 chúng ta đang nhìn thấy chỉ số DXY đang đi sideways up Đấy, sideways up điều này đồng nghĩa việc nếu tuần tới DI có điều chỉnh thì nó có thể điều chỉnh về vùng giá 8975, sau đó nó sẽ tăng mạnh trở lại vùng giá 96 và nếu vượt qua cái kênh giá này là chính thức tăng mạnh. Như vậy DXY hoàn toàn có thể giảm đầu tuần và tăng cuối tuần. Điều này đồng nghĩa việc là vàng cầu vàng của chúng ta có thể là tăng đầu tuần và giảm cuối tuần cũng như các cặp tiền tệ khác hoàn toàn có thể là tăng đầu tuần và giảm cuối tuần để nên xu hướng chính của chúng ta sẽ là canh trên bán xuống Đối với vàng nhé Chúng ta nhìn thấy là hiện nay cậu vàng vẫn đang đi trong cái kênh giá à, thiết lập từ tháng 4 à, đến giờ một đợt phục hồi sau khi chạm vùng giá là 16877 phục hồi lên 1917 coi như là phục hồi à, 230 giá bây giờ cậu vàng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh điều chỉnh để lấy đà tăng tiếp vào quý 3 thôi à, cá nhân tôi đánh giá là tuần tới vàng sẽ gặp ngưỡng kháng cự trong cái chen này đây trong cái kênh ra xuống thì vàng sẽ gặp kháng cự à, tùy theo điểm chạm trong tuần thì vùng giá 1900 đến 1905 sẽ là vùng giá chúng ta canh bán nhé chúng ta dừng lỗ khi phá qua chen này 10 đô đấy tức là chúng ta dừng lỗ uh, nếu chuẩn thì dừng lỗ phá trên cái vùng 910 này chúng ta sẽ dừng lỗ khoảng 910 mấy đấy 12 13 gì đó còn nếu mà bạn nào mà chịu được dừng lỗ xa thì chúng ta hơn 10 đô chúng ta có thể dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước 97 là chuẩn nhất 98 ngược lại chiều xuống thì cá nhân tôi đánh giá vàng sẽ break out cái kênh giá này và sẽ hướng đến vùng giá đâu đó quanh vùng 925 935 nhá. Đây sẽ là vùng giá cá nhân tôi kỳ vọng là vàng tuần tới sẽ là đi lên trước và đi xuống sau. Đây, lên 90x sau đó sẽ xuống mạnh ở cuối tuần. Còn tôi cũng không biết dù thông tin lạm phát như nào Vì thông tin lạm phát tốt Thì có thể nhà đầu tư lo ngại là Fed sẽ thay đổi chính sách và giảm kích cầu Cũng hoàn toàn gây áp lực cho vàng xuống Hoặc là chỉ số đô, đô la index mạnh lên nói chung là nó có nhiều áp lực và đến lúc điều chỉnh thì nó cứ điều chỉnh thôi không vì tin gì cả Đó. Ờ, H4 thì hoàn toàn là MACD bắt đầu báo cắt lên nên hoàn toàn có thể tăng trở lại trên vùng giá 900 90X Tuy nhiên uh, chart daily thì MACD bắt đầu cắt xuống rồi nó sẽ tiếp tục đi xuống thôi sát tuần thì vẫn đang báo lên đấy cá nhân tôi thì kỳ vọng là vàng sẽ test trở lại vùng giá quanh 1008 trước khi đi lên tiếp thì tôi vẫn đánh giá năm nay là một năm tăng giá mạnh của vàng và ngay từ kể cả khi giá ở vùng giá 1007 thì tôi vẫn nói tôi vẫn kỳ vọng là năm nay vàng sẽ đóng ờ, lên chạm vùng giá 2002 2003 mà Đấy, tôi kỳ vọng là vàng trước mắt là test lại MA200 Đấy, ở vùng giá 12x 13x đi thậm chí chọc chân xuống có thể điều chỉnh về 1800 là tốt nhất đấy là điểm mua lý tưởng cho chúng ta <clears throat> do vậy chiến lược chính của tới của chúng ta sẽ là canh bán nhá canh bán quanh vùng giá 1900 1905 Đó. chốt lời ngắn thì chúng ta canh chốt lời tại đáy hôm trước 1860 xa hơn thì 182x 183x nhá còn vùng giá ở dưới 182x 3x này chúng ta lại canh mua lên nhá Tôi vẫn kỳ vọng vàng có thể về 1008 nhưng mà không phải là về ngắn hạn. Khi xuống lên vùng 82X, 83X hoàn toàn có thể hồi lên 30 50 đô trước khi có thể quay đầu giảm tiếp. Đó là xu hướng chung của cậu vàng. Đối với các cặp tiền tệ thì Uzi tuần tới nếu Uzi điều chỉnh giảm chúng ta hoàn toàn có thể canh mua vào vì Uzi vẫn đang trong cái kênh giá tăng. Đấy. Chúng ta có thể canh Uzi mua ở vùng giá 1 109 nhé, hiện nay đang 109.5 chúng ta dừng lỗ 50 pip 108.5 nhá còn chốt lời 150 pip cho tôi đối với u cạc thì chúng ta đợi giá phục hồi lên tuy nhiên u cạc có 3 tuần liên tiếp đi ngang nên theo tôi là tạm thời chúng ta không giao dịch từ các u cạc này nếu giá phục hồi mạnh lên test cái kênh giá cái chen này thì chúng ta bán thôi nhưng tôi nghĩ là khó euro thì chúng ta sẽ tiếp tục canh bán nhá euro đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh thì chúng ta tiếp tục canh bán thôi chúng ta canh bán nếu euro quay trở lại 1.2253 2250 chúng ta bán nhé dừng lỗ 50 pip còn chốt lời cho 50 pip cho tôi AU cũng vậy chúng ta canh bán khi test trend nhé nếu AU test trend quay trở lại vùng giá 0.7840 thì chúng ta bán 0.7840 nhé Hiện nay đang 0.7740 tức là tăng trở lại 100 pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 50 pip cho tôi GU cũng vậy tôi kỳ vọng GU tạo mô hình hai đỉnh tuần trước chúng ta thành công với lệnh bán GU rồi đúng không chúng ta bán uh, quanh đỉnh 1.4230 và sau đó thì GU giảm được bao nhiêu giảm được 150 pip tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán tại đây nhé chốt lời kỳ vọng 150 200 pip chúng ta cũng canh bán quanh 1. 4230 nhá và chúng ta dừng lỗ dừng lỗ GU dừng lỗ tôi 60 pip chốt lời 150 200 pip GZ có lẽ thôi chúng ta không giao dịch GZ à. Ờ, đối với à, chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones hiện nay đang có xu hướng đo lại đỉnh có lẽ chúng ta tiếp tục đứng ngoài Dow Jones quan sát chờ gãy chen chúng ta mới vào nhé điểm gãy chen tuần sau sẽ là đóng cửa dưới 33.800 khi nào đóng cửa dưới 33.800 thì test lại chen tức là 33.834 thì chúng ta sẽ bán còn tạm thời chúng ta đứng ra ngoài vì Dow Jones hiện nay gãy chen nó chỉ rất là gần nó chỉ hạ 2-3% thôi thì chỉ cần một phiên giảm mạnh thôi đối với chỉ số Nasdaq thì Nasdaq tạo mô hình hai đỉnh đi xuống nhưng chưa phá hiện nay Nasdaq hoàn toàn có thể đi lên test đỉnh lần thứ ba nếu bạn nào ưa thích bán thì các bạn có thể bán ở vùng 14.200 nhé dùng lỗ tầm hạ à, 150 giá 1% đấy dùng lỗ phải tầm 200 giá còn chốt lời thì tầm uh, nghìn giá rất thôi SP500 tương tự Dow Jones thôi chúng ta chờ gáy chen với bạn nhé điểm gáy chen của SP500 tuần tới sẽ lên là 14150 nhé đối với dầu dầu thì hiện nay nó đang tạo ra cái mô hình là à, tạo ra một cái đỉnh giả cao hơn đỉnh cũ à, cái mô hình này thì nó làm tôi nhớ lại khi dầu tạo đỉnh năm 2018 à, đấy nó tạo ra mô hình đỉnh giá đợt đấy cũng có đây chúng tôi, các bạn có thể nhìn cái hai cái hình elip tôi khoanh đợt đấy tạo ra hai mô hình đỉnh giá trước khi đi xuống cơ đỉnh đầu tiên tạo ở 72 đỉnh sau thì ở 73 năm đỉnh sau nữa thì ở 76 Đó. lần này thì nó cũng tương tự đỉnh đầu tiên thì ở 67 rồi đỉnh thứ hai đang ở quanh 69 cá nhân tôi đánh giá dầu có thể chạm tầm 7 thôi đầu 7 thôi 70 đến 72 sau đó sẽ quay đầu thôi nếu mà bạn nào mà ưa thích cảm giác mạnh thì có thể bán trước một nửa ở ờ, khi dầu lên cùng 72 73 nhưng tốt nhất là các bạn là canh thôi nhé các bạn cần đợi một cái tín hiệu đảo chiều một cái nến đảo chiều trên daily luôn chúng ta bán nhé có thể là cặp nến đảo chiều hoặc là nến chuồn chuồn gì đó hoặc là doji dojiếc gì đó chúng ta phải chờ đợi thôi thì lúc đó chúng ta có điểm dừng lỗ nhé còn đây sau cái quá trình tạo đỉnh này nó sẽ một nhịp rơi rất mạnh đấy lần trước nó rơi từ 76 về 42 lần này nếu mà tạo đỉnh xong thì việc giá dầu rơi trở về 43 thậm chí 36 là bình thường do vậy quý vị lưu ý là dầu đang bấp mé tín hiệu uh, tạo đỉnh rồi nên hết sức cẩn trọng tuyệt đối không canh mua có canh bán canh nhưng chúng ta cần một cây đảo chiều trên daily nhé đó là đối với các cặp tiền tệ và chỉ số chứng khoán còn ờ, đối với thị trường coi thì tôi lưu ý quý vị một chút BTC hiện nay đang đi trong cái ờ, mô hình tam giác cân nếu chúng ta nhìn mô hình tam giác cân này thì đây là một mô hình tiếp diễn à, target của mô hình tiếp diễn này nếu BTC breakout 34.500 sẽ là breakout cạnh tam giác cân này thì sẽ hướng đến cái target của mô hình nó sẽ đâu đó rơi đây tùy theo điểm breakout nhé đâu đó nó sẽ rơi vào tầm 24 à, 25 nghìn cái khu vực 24 25 nghìn này cũng khá là trùng với MA200 trên chart 2D 25.800 do vậy quý vị lưu ý nhé nếu BTC breakout thì quý vị có thể canh mua khi giá rơi về vùng giá 24 25.000 trường hợp xấu nhất BTC có thể rơi về vùng giá 19 20.000 thì đây là khu vực mua mạnh quý vị mua cất lực cho tôi đấy bởi vì nếu BTC rơi vào đây về được đến đây thì đây sẽ sau đấy sẽ một đợt phục hồi rất là mạnh Đấy, có thể tăng x2 đấy lên trở lại vùng giá 40.000 là bình thường còn ờ, một xác suất thấp thấp hơn là xác suất để BTC vượt lên breakout cạnh trên của tam giác là breakout 39.000 Tuy nhiên tôi lại không đánh giá cao cái xu hướng này bởi vì tuần trước BTC đã bỏ lỡ cái cơ hội breakout rồi do vậy tôi không đánh giá cao lắm tất nhiên là coi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ờ, cá nhân tôi thì không đánh giá cao thôi tôi không khuyến nghị quý vị bán kể cả nếu BTC breakout 348 ờ, bởi vì có thể nó breakout giả nếu quý vị bán thì quý vị phải dừng lỗ nhá thế thôi còn cá nhân tôi thì tôi kỳ vọng BTC về vùng giá là 24 25 nghìn hoặc là vùng giá 19 20 nghìn đấy là hai khu vực tôi quan sát rất kỹ có tín hiệu đảo chiều là tôi mua đặc biệt là có nến đảo chiều H4 là xúc thôi nếu có nến đảo chiều H daily thì quá tuyệt vời còn ở kịch bản lên thì tôi chưa dự kiến nên nếu nó mà đi lên thì tôi sẽ tạm đứng ngoài và chờ tín hiệu sau Đấy. tương tự BTC thì khi BTC mà break out trend phá 30.000 rơi về 24 25.000 thì ETH hoàn toàn có thể về vùng giá là 1.300 1.400 quý vị lưu ý nhé 1.300 1.500 điểm nó rộng hơn một chút đấy 1450 1.300 đến 1450 nếu BTC về tạo đáy vùng giá 24 25 nghìn thì ETH sẽ tạo đáy ở vùng giá 1.300 1.400 nếu BTC tạo đáy 19 20 nghìn thì tương tự ETH sẽ tạo đáy ở vùng giá 901 nghìn nên chúng ta sẽ lưu ý hai khu vực này chúng ta dựa vào BTC để chúng ta mua các cặp ăn coi khác đáy nó cũng sẽ tương đồng thôi nhá chờ BNB thì cái ờ, đáy 190 200 này rất là mạnh nếu BTC mà kể cả thùng 30.000 thì BNB khả năng không thủng 200 190 này đâu nên uh, nếu bên uh, TC về vùng giá 19 à, 18 20 nghìn thì lúc đó khả năng BNB mới thủng vùng giá 190 200 để rơi về vùng giá 120 130 do vậy đối với ma BNB bạn nào yêu thích BNB thì các bạn lưu ý uh, tạo đáy theo vùng BTC BTC mà tạo đáy vùng 24 25 nghìn thì BNB sẽ tạo đáy quanh vùng giá 190 200 nhịp trước BNB hồi rất mạnh quý vị biết đấy xuống 200 cái nhanh chóng lên trở lại vùng giá 425 đấy hơn trăm phần trăm nên nếu nhịp này BTC mà thủng về được vùng giá 24 25 nghìn thì khả năng BNB chỉ đo lại vùng giá 200 thôi còn nếu BTC mà thủng xuống 19 20 nghìn thì BNB sẽ về 123. đây là điểm mua mạnh quý vị cứ mua cất lực cho tôi nếu về vùng này từ 120 130 mà quay trở lại 400 thì cũng x3 đấy không đơn giản đâu rất là mạnh mẽ đấy đối với ma BCH này nhịp trước thì giảm rất mạnh về vùng giá là 380 rồi nếu như này BTC quay trở lại vùng giá là 3 24 25 ngàn thì khả năng BCH cũng không đi quá sâu đâu nhịp trước à đây chưa PCH nhịp trước bên sàn Karen này nó xuống hơi sâu nhịp trước là BCH về 470 nếu BTC lần này mà tạo đáy vùng giá 90 à, 24 25 ngàn thì nhiều khả năng BCH sẽ về vùng giá là 350 400 420 nhá 350 420 còn trường hợp mà BTC xấu nhất về vùng giá 19 20 nghìn thì lúc đó BCH hoàn toàn có thể tiến đến cái khu vực giá thấp hơn quanh à, hai trăm rưỡi hai trăm bảy thì nói chung là BCH ở vùng giá 300 cộng trừ 50 là một vùng giá mua rất là mạnh đối mã XRP thì trường hợp mà BTC tạo đáy ở vùng giá 24 000 thì XRP sẽ về đâu đó quanh vùng giá 0.4 0.45 nhé còn trường xấu nhất mà BTC về được đến cái khu vực uh, 19 20 nghìn thì XRP hoàn toàn có thể về vùng giá là 0.25 nói chung BNB BT XRP ờ, thì vùng giá 0.4 là một vùng giá 0.4 0.45 là một vùng giá có thể mua rất mạnh 0.5 đấy 0.4 0.5 là mua rất mạnh còn xấu nhất nó về 0.3 0.4 cộng trừ 0.1 đối với coi đây là một uh, mã đang biến động rất là mạnh nên tôi hoàn toàn khuyến nghị quý vị có thể tham gia bắt đáy mã này nếu chờ lần này nó giảm mạnh đây nếu lần này oh. nếu lần này nhá à, Dogecoin mà giảm mạnh thì nó hoàn toàn có thể về 0.1 quý lưu ý nhé nếu Dogecoin về 0.1 quý cứ mua cần lực cho tôi sau đó nó sẽ có nhịp hồi trở lại 0.3 0.4 đấy đó là phân tích nhận định Ờ, thị trường vàng forex ờ, chỉ số chứng khoán dầu và một số má coi theo tôi là hot trên thị trường coi tốt chúc quý đầu tư có một ờ, tuần đầu tư thành công rực rỡ